Cứ người Không có làm Cứ người Không có ai Còn bên qua nhà bên này có bể nước không anh ơi? Ờ. Tôi đi đâu đây? Thằng kia. giờ còn cái này mình bén mình là phải đổ giờ ra bên này này không có đáy

Mất mẹ anh cả ta. Chết là phải này không cần. Nghe điện thoại đây. Ôi trời ơi. 冷了。 thì toàn dưới ờ, ờ, ờ, nhỏ mặt nước đường điên hâu ra Cô mua mua lắp lóc điện nó phải dơ đứng đấy nó dập suốt to như giờ toàn cái gì cho phải dập cái này nó lại lan trong cái này nó nó bỏ cái này lại bùng luôn bây giờ lúc này có nhà không? Không nhà có cửa. Ờ, có điện không? À? Chắc cấp điện tắm rồi tốn quen không việc chứa rồi đường dây léo lúc chín giờ chín giờ mười bảy cháu đi qua phải đi đâu giờ sáu chập chập chập thầy thầy ông từ dưới âm lên mưa bắt đầu cháy một cái bắt đầu chạy ra này trong nhà mà không có rồi.

rất nhiều đấy máy tính máy tính của anh là nổ bộ máy tính là được sao bọn em đi lên nổ tính kia vậy thôi nó chặt chặt cái này chặt cái này rồi anh nổ đấy lúc trình giữa em này rồi em đi qua được gì đâu em vừa với năm nó cũng này đấy bảo bố bảo máy cháy kia rồi xuống xe bố đã chạy xuống lúc tao gọi mày mày đang ở đây à đang đứng đây lúc đấy bê bao nhiêu đồ ra rồi bê chắc mày dùng tiền sốc ra sốc là cái cháy bây giờ vào làm sao được mát Hải ơi Hải, nhà mày có cái gì mà cứ bận ra xuống mấy hoa kia mà không vào được hả? Nóng hả? lúc ta đi qua đây chúng về làng ngó đây bắt đầu khói khói phun lên Hoa sinh là trái kiểu gì? Trái kiểu thịt lồn xe tao vứt ở ngoài kia kìa

đây xin các nhà chỉnh coi đánh cháy đấy này Cháy rồi, nhà đang cháy rồi Đập cái chỉnh coi đi, nó đang nhắc nhở Được, được, được Đấy, cái cháy này coi như ba càng anh anh nhớ tiền quân của bác nhà đấy luôn đó Thank you tiền đấy không? Bao tiền? Triệu. Hả? Triệu Một triệu thôi. À, nếu đây đi mua về. 500 người xem Thủ lô thì đang hơn 500 người xem Có luôn Mẹ con nhà ai mày cũng có thẳng là bố con tao Tao còn cho mày, mày đéo lên ngủ Mày biết gì đấy Đéo đây nhưng mà em chạy bên kia thì nó hiểu là to là không lên được đây to thì nó em chạy lên đây thì tay có cái hoài nó hỏng hết hỏng cái đó Điện! Điện! Đông đang bơm trực tiếp trong kia mà để một vòi luôn Thôi nó về phòng Có là chỉ dưới đi qua không thể gì nữa Đây là con cái khóa cái máy bắt ở cái máy à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 quân ba càng chợ bác sáu người có trăm người ạ ai ra người nổi tiếng à ok không 653 người Ôi sắp tắt rồi Tiếng nữa Nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa Đổ cả nhà Con cháy, con cháy, con cháy Ngăn luôn đây. Cháy là nhà này. Đây Đang cháy ấm mỉ trong này. Thế vào nước đây. Không, không, cháy, cháy, cháy, cháy. Nó nóng. Nó cháy ở chân ở trong rồi. Cháy một vòi sang bên này đấy. còn nồng âm mà cái mà thanh như này à Đấy hẳn lên tròn đây Nhà này bây giờ thì sập đi Hỏi hàng đấy Đấy, đấy cái tôn này nó áp vào Đấy là toàn phòng, ờ, toàn, toàn, ờ, toàn trong, trong gối mà Mới là cháy rồi mịt mù khói lửa chạy ba nhà không hiểu sao thì cháy mấy, mấy người vẫn cứ cười ha ha được không hiểu đầu có vấn đề gì thì bên đây bắt bắt ờ, với nó bắt sang đường thì vào Nổ. Không phải sao nhà người ta chảy mấy người vẫn cười Đầu thủ đăng à đằng, đằng sau này cái nhà toàn hết chưa? Cái nhà chú ông chỉnh cho vân điện cho nhà ông, nhà bà tính trong có ai cũng ai trong đấy không? có số, nhà đấy đi vắng hết, nhà đấy à, đi vắng hết hai vợ chồng đi tranh bằng lại đúng là bên công an bây giờ người ta hỏi là cái đấy trong đấy được còn ai không còn chỉ có nhà ông dũng dạ, nguyễn thì là bọn dũng hải ở trên dũng anh là nó ra rồi nó đóng mổ được không hải vẫn có thò đầu ở trên cái nói trên tầng ba trên đấy thì chết trên đấy là bây giờ còn có một người thôi không hải thôi ở trên thì sợ sặc khói sợ sợ sợ khói ờ người trong đấy không nhưng mà bây giờ xem mọi xem bảo mấy anh này vào trong đấy xem nào có mỗi nhà hải tính ở trong đấy thôi có nhà mẹ con nhà oanh chỗ đâu rồi nó chạy lên trên thằng này có ông hải ông trên tầng hai có mỗi ông hải đứng rồi trên tầng hai không, quần ông Hải trên tầng 2 Không nghe điện thoại Không, máy làm sao dập được rồi Có luôn hai ống làm sao dập hết Đến Dạ Không có nhà Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có ra đây xem hỏi xem có ai nhà không phải không không là này nó là hết rồi không phạt để khói lên chứ có khi đi, có ấy nằm mấy tiếng, tiếng rồi Đi vào đi. Đi vào nhà đi. Làm được rồi. Không phải cái đồng dây rồi, điện ra từ đó là chúng ta cắt ra cái cái. Đang làm rồi, đang làm rồi. thì là cháy nhanh quá ừ, gọi không điện thoại không mà chờ nó khói rồi ở ngã tư pháp mọi người nhá Thank <laughs> you. tay làm từ tay Đang lấy 5 cân Nào đi vào Rồi, Ông tài ông ai Hả? Cái gì? Con tránh nó trong cái Đồng quần nào nó on Anh lên giải đấy tao chưa? lên giải là nóng Nóng Ôi trời Anh ơi! Để xem chụp nó bên này này Cái này rồi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 cái mé khác ở nhà bác mà nó vừa chỉ con nào thì đảo con nào thì nó cũng gặp lan hết trên rồi quay quay được kiểu gì? Đang điều điện Không có điện Alo Thank you nó nghỉ sơi khoảng một tiếng nữa may may may nó dọn được cái nhà vỗ cái ra tông cháy nốt cháy rồi nốt thì cháy ờ, cháy lửa rồi cuối nhà cuối không một nhà không một nhà cuối cái nhà mà cái tổng mà cái trước